Xin chào tất cả mọi người, tôi là Duy Hiếu, phóng viên thường trực tại Hello TV Hôm nay thì tôi có đi bạn minh bạn minh chào mọi người đây Xin chào tất cả mọi người Hôm nay hiện tại thì anh em chúng tôi đang à, trên cung đường ở à, trên một cung đường mà gần như là xấu nhất ở Đà Nẵng Hôm nay anh em chúng tôi sẽ review cho các bạn một khu nhà độc lập Khu nhà nhưng lại lại độc lập với tầm giá rất là hợp lý Mà hợp lý như thế nào các bạn cùng theo đang trên con đường đến với khu nhà thì à, xung quanh bán kính 500m của khu nhà đầy đủ tất cả các tiện ích dân sinh như điện, đường, trường, chợ chợ thì có chợ Lũng Hoa, trường có trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp 2 Đằng Hải và hàng loạt tất cả các tiện ích dân sinh xung quanh đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho những cư dân sinh sống ở đây khu nhà thì nằm ở ngõ 97 đoàn kết thuộc uh, khu vực chợ Lũng một con ngõ rất là đông đúc dân cư đầy đủ các tiện ích dân sinh và thêm nữa là tôi để ý là trong cái ngõ này là có đến tận bốn bãi gửi xe ô tô với sức chứa đến 150 xe ô tô đó. đúng ạ <laughs> rất là tiện xin chào mọi người tôi đang có mặt tại khu nhà độc lập mà chúng tôi vừa giới thiệu đây là khu nhà DK14 tổng thể là gồm 14 căn đó là 4 căn mặt ngoài và 10 căn bên trong diện tích trung bình từ 40 đến 41 mét vuông thiết kế kiểu nhà ống và là phong cách hiện đại và thêm nữa là cực kỳ thoáng mát mà thoáng mát như thế nào như các bạn thấy tôi chưa vào nhà nhưng đập ngay vào mắt tôi là cái khoảng không gian rộng tận 6 mét như này hai ô tô tránh nhau thoải mái với khoảng không gian này có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của cư dân sống ở đây ví dụ những ngày lễ tết hội họp mình có thể tổ chức dựng dạp hoặc là sự kiện ăn uống ở đấy liên hoan xóm rất là vui đó thôi không để các bạn chờ lỡ nữa chúng ta cùng vào xem nhà nào ngay khi tôi bước vào tôi đã để hết cửa phòng khách này rồi đây cho tôi biết đây là cửa nhôm sinh pha bốn cánh với cái cửa này mình có thể tối hóa mở rộng cái không gian của căn nhà rất là thoáng mát gió vào rất là mát căn nhà này thì tông chủ đạo là màu trắng kem nhạt gạch thì là gạch 60 à, vân đá và kết hợp lại với nhau điểm thêm một chút nổi bật của những cái đường vân à, của trần gạch cao màu đen nó hòa quyện với nhau một tổng thể căn nhà trông rất là sang trọng và nhã nhặn với những không gian này chúng ta có thể là mình kê ở cái sofa ở đây còn kia là treo tivi chỗ này thường nhà tôi ấy, tôi hay tối ưu hóa sử dụng cái điểm g này tôi hay thường thường hay để những cái tủ rượu như các bạn để tủ rượu là tranh ảnh của gia đình các thứ và thêm nữa là cái quả thường này tôi thấy vẫn là trống vì thường thường là tôi tôi hay để một cái tranh 3D ở đây là điểm nhấn nó sáng hẳn cái phòng này lên cái cầu thang này đá đá đen tây á cổ trắng cầu thang là cầu thang kính tay bị nhựa giả gỗ tôi để đi hai cái trụ này rất là chắc chắn đó đây là không gian bếp thường thường thì ờ, những không gian bếp để chị em nội trợ rất là chú ý là phải thoáng mát rộng rãi ví dụ như những khoảng không gian này mình có thể đặt bằng ăn được này nhà mình gia đình trẻ tầm bốn năm người là thoải mái khoảng này để tủ lạnh và thêm nữa tôi cái để ý căn này là căn góc những cái cái cửa lạnh này rất là thoáng mát đó, mình nấu ăn với vừa hút mùi vừa có khoảng không gian gió luồn vào rất là thoáng không bị ám mùi trong căn nhà tủ bếp thì là tủ bếp gỗ công nghiệp gỗ gỗ này màu sắc cũng nó cũng tới chung mà nó cũng hòa quyện với cái nền đá này quá cơ nhìn rất là đẹp đá cũng là đá mặt bếp cũng là đá đen tây á bồn rửa bát là bồn rửa bát uh, hàn quốc rửa nước rất là ok tôi có thiết kế một cái nhà vệ sinh nhỏ đây ngay dưới chân gầm cầu thang đó các bạn nhìn này ví dụ nhà mình đang nấu nướng hay mình dưới phòng khách hay có bạn bè đến chơi mình có thể đi vệ sinh ở đây rửa tay ở đây rất là tiện rất là bất công lên trên nhà và thêm nữa này tôi để ý cái này này đây là cái khoảng không gian nhỏ chỗ này mình thường thường là hay để làm cái kho mình có thể để máy bơm này máy phát điện này nói chung là những vật đồ vật này vừa ấy không gian này để đây rất là tiện đúng không các bạn Bây tôi mời các bạn và mình lên trên tầng 2 tham quan ngôi nhà nhé. Phòng ra rất là chắc chắn. tầng 2 thì thiết kế gồm hai phòng ngủ trước sau và nhà vệ sinh ở giữa các bạn theo tôi tham quan phòng ngủ nhé cửa các phòng đều là cửa nhôm sinh pha nó thép rất là chắc chắn vẫn tông màu chủ đạo như vậy tông màu trắng và kết hợp với nền gạch gỗ gạch đá giả gỗ nhìn rất là nhã nhặn phòng ngủ đây là phòng ngủ master có diện tích từ 13 ờ, mét vuông rất là rộng và đặc biệt điểm nhấn từ cái phòng ngủ trước này phòng master ấy nó có một cái cửa này cửa ban công mình có thể mở ra rất là thoáng theo căn nhà này căn nhà hướng đông thì buổi sáng sớm ra mình có thể mở cửa ra mình có ánh nắng bình minh cái phong thủy nó vậy sinh khí ấy các bạn đó tôi tôi là con người mơ mộng thường thường những chỗ như à, ban công nhà ấy, tôi sẽ treo một vài sổ lan hoa ở đây nó điểm nhấn cho căn nhà nhìn trông rất là thiên nhiên và nói chung là đẹp và thêm nữa là đây ở đây chủ tôi thiết kế một cái song cửa là lớp 304 rất là chắc chắn để tránh những trường hợp ví dụ như là nhà muốn trẻ con các cháu thì thường hay là nghịch ngợm có thể là nghịch các cửa sổ trông rất là nguy hiểm nhưng mà chủ đã lường trước được đấy rồi các bạn đây là nhà vệ sinh của tầng 2 khá là rộng tất cả các bể vệ sinh đều thiết bị vệ sinh là mỹ và toto đây là có thể đáp ứng được cái không gian này có thể đáp ứng ở ờ, cái sinh hoạt hàng ngày của mọi người rất là tốt tôi thấy nó rất là rộng hơn tôi ra đây các bạn nhìn này đó tắm rửa thoải mái sinh hoạt đầy đủ đây là phòng ngủ đằng sau phòng ngủ này thì nhỏ hơn phòng master đằng trước một chút phòng này có diện tích là tầm 10 mét vuông vẫn có cửa sổ vẫn rất thoáng đúng không ạ căn này là góc nên là tất cả phòng đều có cửa sổ hết rất là thoáng mát theo cụ hồi xưa nói là là có câu gì thông tiền thoáng hậu ấy gió vào gió ra chưa nói mặt nó không thủy cái mặt mặt đời sống hàng này thì đã khác rồi đó đúng không Tầng 4 của căn nhà được thiết kế gồm có phòng thờ, sân phơi và ban công. Và như các bạn thấy đây, cái khoảng không gian trống mà căn nhà có thiết kế là môi trời rất là rộng. Đó, nó ánh sáng tự nhiên vào căn nhà. Nhà vừa thoáng lại lại vừa sáng. Đúng không? Và đây nữa thêm cái nữa là đây, cái khoảng không gian trống này đập ngay mắt tôi. Với cái khoảng không gian trống như này, nhà mình có thể à, làm tối hóa sử dụng công năng của căn nhà mình có thể làm cái kho nhỏ để các vật dụng uh, sinh hoạt của gia đình mà ít khi sử dụng tới mình để trên đây rất là tiện lợi đúng không ạ đằng sau đây là sân phơi ba mặt thoáng sân phơi thì có thiết kế là bắn mái tôn và sơn tĩnh điện rất là chắc chắn với cái khoảng không gian mà ba mặt thoáng như này ấy, ví dụ hiện tại bây giờ đang là mùa đông nếu mà nhà mình có kể cả trời không có nắng đi chăng nữa nếu mà nhà mình có phơi quần áo thứ trên đây thì nó vẫn có độ khô nhất định của quần áo đó không sợ bị ẩm mốc ờ, hay là không khô đó đây là vòi nước trên tầng 4 mà vòi nước cũng rất là khỏe <laughs> trước đây là phòng thờ phòng thờ người vào ở phía trước của căn nhà và là chốt cao nhất khá là rộng đúng không đây phòng ba giường địa điểm mà tôi thích nhất của căn nhà này đây với khoảng không gian mà rộng đến 6 mét ở trước nhà rất là thoáng đúng không ạ với khoảng ban công này ví dụ là ví dụ à, nếu là tôi ấy tôi sẽ thường thường nếu nhà có trẻ con ấy tôi sẽ làm một cái quay một cái ờ, lồng uh, lốc hoặc là sắt tĩnh điện trên đây ví dụ như nhà đối diện nhỉ để tránh trường vì tôi thích hay cho trẻ con lên trên ờ, ban công chơi mà hoặc là buổi sáng sớm cho các cháu nó nó lánh nắng tắm nắng bình minh đúng không ạ đó khoảng không gian này với một số gia đình thường thường là thiết kế là nhà mình à, với một số gia đình ấy họ hay trồng cái à, rau sạch trên đây tự cung tự cấp rất là giống vì cái khoảng con nó rất là rộng mà đúng không ạ Vừa rồi thì tôi và mọi người cũng đã tham quan một lượt căn nhà Thì để sở hữu căn nhà này thì một căn nhà đẹp, thoáng mát mà thêm cái nữa là tôi có trao đổi trực tiếp với chị chủ đầu tư đây thì chị rất là tự tin về chất lượng của ngôi nhà một căn nhà đẹp, thoáng mát, chất lượng, không gian sống tiện ích tầm giá rất là hợp lý nhất là đối với các vợ chồng trẻ chỉ từ 1 tỷ 650 triệu đến 2 tỷ 100 triệu có thương lượng nếu các bạn yêu thích ngôi nhà này thì hãy nhanh tay để lại bình luận hoặc là liên hệ trực tiếp với tôi còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe video và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào ạ.